Yo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách à, để sửa cái lỗi đó là trình duyệt của bạn hiện không nhận ra bất kỳ định dạng video khả dụng nào. Nhấp vào đây để truy cập các câu hỏi thường gặp của chúng tôi về video HTML5. Ok. À, đầu tiên mình sẽ nói về nguyên nhân của cái lỗi này. À, lỗi này thì thường gặp ở Chrome Thì à, cái này thì xem video ở youtube vẫn rất là bình thường nhé nhưng mà ở trên những cái trang như là trang ờ, diễn đàn gì đấy thì nó lại hiện đến lỗi này là xem trên youtube uh, vẫn bình thường ok thì uh, mình đã phát hiện ra nguyên nhân của nó uh, mình sẽ hướng dẫn cách uh, khắc phục luôn các bạn vào phần uh, ba chấm đây tùy chỉnh và điều khiển Google Chrome bấm vào xuống dưới chọn cài đặt nếu bạn nào dùng uh, phiên bản tiếng Anh thì nó là setting bấm vào rồi chúng ta kéo xuống dưới à, bấm phần hiển thị cài đặt nâng cao ở tiếng Anh thì sẽ là Advanced uh, Setting Ok ở phần bảo mật thì các bạn bấm vào cài đặt nội dung à, kéo xuống dưới à, chúng ta sẽ bấm ở à, nhìn chữ flash này chúng ta sẽ bấm cái bên trên cái à, đầu tiên này là cho phép trang web chạy flash bấm mà rồi ở nó hoàn tất ok rồi chúng ta quay lại cái trang à, mà vẫn bị lỗi này chúng ta thử F5 lại tải lại ở ờ, em năm được à, các bạn thấy nó được sửa chúng ta phải xem luôn trên trang web này à, mà lỗi này một phần cũng là do các bạn uh, cài cái uh, phần mềm đó là à, cài cái tiện ích đó là disable YouTube uh, HTML 5 player uh, cái này thì đã uh, khắc phục cái uh, lỗi uh, IDM uh, uh, IDM chỉ download cái file MKV thì nó cũng một phần gây ra lỗi đấy thì uh, thì uh, mình đã tìm ra cách uh, giải quyết triệt đẻ đó là như mình vừa nói uh, ok thì um, chúc các bạn thành công Ờ, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo xin chào các bạn